trường tuần từ ngày 14 đến ngày 18 à, của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết rồi, thì tuần qua là một tuần biến động khá là mạnh của thị trường. Thông tin quan trọng nhất của chúng ta là thông tin CPI ra thì rất bất lợi cho thị trường. À... Đây, tâm điểm tuần qua của chúng ta chính là thông tin CPI vào giữa tuần đúng không ạ? À, thì CPI giữa tuần của chúng ta tăng khá là cao, tăng vượt cả dự kiến chuyên gia là 0,6% trong khi các chuyên gia dự kiến 0,4 đưa CPI của Mỹ lên 7,5% cao nhất trong vòng hơn 40 năm nay. Điều này nó gây áp lực rất là lớn đối với việc uh, Fed sẽ nhiều khả năng sẽ thu chặt QE với tốc độ là nhanh hơn và mạnh hơn. À, cái này thì được phản ánh rất rõ qua việc cái lãi suất bond của Mỹ tăng rất là mạnh, bond 10 năm. À, đã có những thời điểm lãi suất uh, 10 năm của Mỹ chạm lên 2,05 trước khi đóng cửa 1.92. Có thể nói là đây là những cái tín hiệu nó báo hiệu là lãi suất của Mỹ sẽ sẽ được uh, nâng cao và thắt chặt nhanh. Uh, hiện tại thì cái bon này của Mỹ nếu theo chart đó, thì nó có thể tạm thời đi trong vùng 1,7 1,9 tích lũy thêm trước khi vượt lên và đích đến tiếp theo của bon của Mỹ sẽ hướng đến khu vực là 2.5 2.6. Đây sẽ là một điểm điểm vàng và nó là một cái xu hướng chen rất là dài hạn đấy. Bởi vì cái khu vực 2.6 2. 2.6 này, 2.6 2.7 này nó cũng sẽ là khu vực MA 200 trên chát tuần. Cái xác định xu hướng lãi suất dài hạn trên chát tuần. Tất nhiên để vượt qua cái điểm này thì nó không dễ, nhưng nhiều khả năng là nó test lên đấy nó sẽ quyết định xu hướng nếu nó vượt qua được thì gần như nó là vượt một cái trend dài hạn mà, mà đã duy trì 40 năm nay thì nó cho thấy một cái xu hướng tăng giá dài hạn rất dài hạn của lãi suất Mỹ trong trong nhiều năm tới. Tất nhiên đó là chuyện về sau, lúc nào nó tiến đến vùng 1.6 2.6 chúng ta tính sau. Bây giờ chỉ cần nó duy trì vượt 2 thì nó cũng sẽ là một ờ, sự ờ, tăng giá rất là mạnh và gây trao đảo cho thị trường tài chính tuần này thì chưa vượt các bạn ạ nhưng mà cái việc nó vượt thì sớm hay muộn thôi bởi vì xu hướng tăng của nó thì đang được ừ, xác xác lập rồi đó do vậy đối với các thị trường tài chính thì sẽ khá ảnh hưởng tất nhiên là sẽ cần chờ đợi thêm những thông tin và tâm điểm thì sẽ là cuộc họp của Fed vào đêm 16 dạng sáng ngày 17 tháng 3 cái cuộc họp đó thì khả năng Fed sẽ đưa ra tăng lãi suất bây giờ vấn đề chúng ta quan tâm là Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu 0.25 0.5 hay thậm chí cao hơn 0.5. Cái đó chúng ta phải chờ khi phép họp mới biết được. Và dữ liệu kinh tế từ giờ cho đến lúc đó chúng ta sẽ có thêm các dữ liệu kinh tế khác và một uh, lần dữ liệu về CPI tháng 2 nữa. À, tuần qua tâm điểm của CPI thì chính thức là báo hiệu là lạm phát không hề có dấu hiệu giảm hoặc là như Fed chúng ta biết năm 2021 đó, thì Fed luôn nói là lạm phát tạm thời và sẽ giảm vào cuối năm. Kết quả bây giờ sang đầu năm mà lạm phát tiếp lập tục lập đỉnh, chúng ta sẽ chưa biết lạm phát đỉnh ở đâu đâu nhá. Chúng ta chưa thể biết được lạm phát Mỹ đỉnh ở đâu. À, nếu muốn biết thì có lẽ chúng ta nhìn qua CPI so với cùng kỳ thì chúng ta có thể đoán được lạm phát lập đỉnh ở đâu. Đây, chúng ta nhìn CPI tháng 1. Tháng 1 của Fed kỳ trước là 0,4 này, kỳ này 0,6. Tháng 2 0,3, tháng 3 0,4, tháng 4 0,6 như vậy nhiều khả năng CPI của Mỹ có muốn lập đỉnh thì nó phải rơi vào khoảng từ tháng 4 trở đi. Đấy, cá nhân tôi vẫn đánh giá trong vòng 2-3 tháng tới CPI mỗi tháng của Mỹ hoàn toàn tăng vượt tầm 0,3-0,4 và lạm phát của Mỹ tiếp tục lập đỉnh. Đến từ tháng 4 khi lạm phát so với cùng kỳ là tăng 0,6, đặc biệt là tháng 5 là tăng 0,8. Đây này, đây mới là khu vực mà lạm phát nhiều khả năng có thể lập đỉnh được. Tức là lạm phát năm nay ờ, sẽ ít có những tháng vượt lên tầm 0,8, 0,9 thì lúc đó bởi vì tiền bắt đầu thu về thì khả năng lạm phát Mỹ sẽ sẽ sẽ bắt đầu lập đỉnh ở trên cái tầm tháng 4 tháng 5. Tất nhiên là lập đỉnh sau đó nó vẫn đứng rất cao các bạn nhé. Cái mục tiêu 2 à, 3% của Fed rất là xa vời. Tôi tôi không tin tưởng cái khả năng Fed có thể kéo được lạm phát về 2% trong thời gian ngắn. Nếu muốn ít nhất cũng phải độ chế chính sách của Fed, độ chế tiền tệ thường nó rất là chậm. Thường nó có độ chế là 6 tháng đến 1 năm mà như vậy để có thể kéo được lạm phát xuống thì tôi nghĩ ít nhất Fed sẽ cần đến giữa 2023 thậm chí sang 2024 luôn ạ chứ chưa chưa chắc còn 2022 này không có khả năng đâu 2022 này tôi nghĩ nếu mà Fed đưa được lạm phát xuống tầm độ 4% thì đấy đã là thành công mà nói chung là không xuống được đâu nếu theo đánh giá cá nhân tôi không xuống được do vậy cái chính sách của Fed thì nhiều khả năng sẽ thắt chặt và sẽ gây bất lợi cho thị trường tài chính. À, trong tuần tới, đây kỳ vọng lạm phát của chúng ta, chúng ta nhìn thấy kỳ vọng lạm phát trong một năm tới à, của giới tiêu dùng là 5% các bạn nhé. Đấy. đấy là cái kỳ vọng lạm phát đấy. 5% là phù hợp, tôi cũng tin tưởng khả năng cuối năm nay là lạm phát Mỹ sẽ rơi đâu đó trên dưới 5% thôi. Chứ còn 4% là không khả thi. Đấy. Và lạm phát 5% thì lãi suất của Fed tôi kỳ vọng năm nay sẽ rơi ở khoảng 1,5 đến 2% đóng cửa cuối năm. Tức là Fed sẽ tăng lãi suất khoảng 5 à, lần. 5 lần. Tôi kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất khoảng 1,5%. Đó, tăng khoảng 5 lần. Sẽ có lần tăng 0,5 và có 4 lần tăng 0,25. <clears throat> Hoặc là 6 lần 0,25 kiểu như vậy tôi tôi kỳ vọng là có 5 lần thôi sẽ 4 lần tăng 0,25 và một lần tăng 0,5 đó là kỳ vọng của tôi thông tin tuần tới của chúng ta thì như thế nào đây tuần ờ, mới của chúng ta nhé ngày thứ hai thì ờ, về thông tin kinh tế chúng ta không có thông tin quan trọng nhưng mà chúng ta có hai thông tin về phát biểu của hai thành viên khá là chủ chốt thành viên ờ, FOMC Bullard phát biểu của Mỹ vào lúc 11 giờ đêm và Chủ tịch uh, ờ, ECB phát biểu. Nói chung hai bài phát biểu này đều liên quan đến chính sách tiền tệ. Do vậy nó khá là quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường tài chính. Vào ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có thông tin về PPI, chỉ số giá sản xuất và Core PPI. Ờ, hai chỉ số này cũng dự báo tiếp tục tăng mạnh. Đây là chỉ báo đầu vào nhé. Đơn đặt hàng của các nhà sản xuất uh, mua buôn đấy nên nếu mà mua giá mua buôn tăng thì rõ ràng giá bán lẻ sẽ tăng và lạm phát sẽ tăng thôi cái này là cái mặc định rồi ngày thứ tư ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có thông tin về doanh số bán lẻ của Mỹ đây sẽ là tâm điểm Đấy. bên cạnh đó thì tuần này sẽ có lạm phát của uh, các quốc gia cũng khá là quan trọng ví dụ như ngày uh, ngày thứ tư thì vào lúc 2 giờ chiều chúng ta có thông tin lạm phát của Anh nhé. Chúng ta biết bây giờ lạm phát sẽ là mối quan tâm lớn nhất của ngân hàng trung ương. đó không phải là tỷ lệ thất nghiệp nữa, không phải là tăng trưởng GDP nữa. Và tối ngày thứ tư chúng ta cũng có thông tin lạm phát của Canada. À, doanh số bán lẻ của Mỹ. Nói chung là khá nhiều thông tin được giải đều, tuy nó không mạnh bằng thông tin số việc là bảng lương phi nông nghiệp hoặc là thông tin lạm phát tuần trước nhưng nó là những dữ liệu kinh tế quan trọng và vào đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có biên bản của họp FOMC biên bản của họp tháng 1 cái quan điểm của Fed tháng 1 thì chúng ta biết rồi nhưng mà tại biên bản này nó có thể giải thích thêm cho chúng ta những cái ờ, quan điểm và những cái lý do Fed đưa ra cái quan điểm đó chúng ta nhớ lại ờ, quan điểm tháng 1 của Fed thì chủ tịch Fed nhấn mạnh rất là nhấn mạnh là năm nay sẽ quan tâm đến nền kinh tế thực. Chúng ta lưu ý nhé, xoay chuyển trạng thái sẽ không bảo kê cho thị trường tài chính nữa. Cái thứ hai là chúng ta biết là nhấn mạnh là Fed sẽ tăng lãi suất tháng 3. Đấy, và Fed sẽ trao đổi về việc thu hẹp bảng QE trong hai cuộc họp tới, tức là cuộc họp tháng 3 và tháng 5. Thì tháng 3 thì sẽ không không thu hẹp tháng 3 thì sẽ không thu hẹp bảng cân đối kế toán đâu nhưng mà rất có thể tháng 5 sẽ bắt đầu thu hẹp và chúng ta sẽ quan tâm đến việc uh, ờ, Fed bàn ví dụ như tháng 3 thì ngoài việc nâng lãi suất ra chúng ta sẽ quan tâm đến việc Fed sẽ bàn thu hẹp bảng cân đối kế toán là thu hẹp bao nhiêu tỷ một tháng 30 tỷ một tháng nó khác 50 tỷ một tháng nó khác đấy và 80 tỷ một tháng thì nó cũng rất là khác chúng ta biết hiện nay cái vòng quay nhân tiền uh, nó rất là lớn do vậy thu cái tốc độ thu hẹp ví dụ như 50 tỷ thì nó không đơn thuần là 50 tỷ đâu bởi vì vòng quay nhân tiền của Fed uh, hiện nay dư nợ tín dụng so với lượng tiền cơ sở thì nó rơi khoảng trên dưới 9 lần cơ nên thu hẹp uh, đồng tức là thu về 9 đồng đấy 50 tỷ tức là thu về gần 500 tỷ một tháng ờ, về tín dụng đấy chứ nó không không phải là nhỏ đâu con số rất là lớn luôn <laughs> và bên cạnh đó thì ngày thứ ngày thứ sáu chúng ta có phát biểu của rất nhiều thành viên FOMC, tức là sau biên bản ngày thứ năm nhé, đêm ngày thứ năm nhé, thì đến tối ngày thứ năm chúng ta có các thành viên FOMC phát biểu này. À, ngài Bulat lại phát biểu này. Đến uh, ngày thứ sáu này, chúng ta cũng có các thành viên FOMC phát này, Matter này, uh, Walker này, William này, À, nói chung là có khá nhiều thành viên e, FOMC phát biểu. À, nói chung là tuần này thì là một tuần cũng có nhiều thông tin. Tuy thông tin nó không quá mạnh nhưng mà nó lại dài đều trong cả tuần. Do vậy hứa hẹn sẽ một tuần biến động à, rất là rất nhiều biến động trên thị trường tài chính và sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta vào lệnh. Nó sẽ không phải là một tuần yên ả nữa. Đó là xét dưới góc độ thông tin nhé. Còn bây giờ chúng ta đi dưới góc độ phân tích kỹ thuật thôi. Giữa độ phân tích kỹ thuật thì chúng ta lưu ý nhé. Ờ, việc cậu vàng breakout trend uh, <coughs> ờ, breakout 55 đóng cửa 58 tất nhiên nó hoàn toàn có thể là một breakout giả tôi thì tôi quan tâm đến việc vàng đóng cửa trên 1870 cái đỉnh gần nhất của nó mà rất nhiều phiên trước đó khi nó chạm đến 6870 quay đầu có duy nhất một phiên nó vượt lên được 77 nhưng sau đó lại đóng cửa xuống Do vậy tôi rất quan tâm đến việc vàng đóng cửa trên 1870. Khi vàng đóng cửa trên 1870 nó sẽ xác nhận cái xu hướng tăng trung hạn và breakout trend chính thức. Còn bây giờ thì mới gọi có thể gọi là breakout nhưng breakout giả thôi. Nhưng nó có những tín hiệu cũng lại nhấp nháy thôi. MA50 sau khi cắt MA200 cắt nhẹ đi xuống thì lại đi lên. Và vòng này cắt đi lên của nó tín hiệu nó khá rõ ràng nhé. Vòng này cắt đi lên của nó cái sức mạnh, chỉ số sức mạnh RSI của nó ở vùng giá 66. Đây là một trong những vùng chỉ báo sức mạnh rất là lớn khi RSI trên 60 thì nó thể hiện cái xu hướng mạnh. Do vậy tôi cũng khá tin tưởng vào cái đợt ừ, tăng giá này của vàng. Nên nhiều khả năng cậu vàng, đây là quan điểm cá nhân nhá, <laughs> nhiều khả năng là lần này là lần tăng giá thật. Do vậy chúng ta sẽ canh dưới mua lên là chính, không canh bán xuống. Như vậy thì điểm mua lên của chúng ta ở đâu? khó đấy đây chúng ta nhìn MA50 cũng cắt MA200 trên H4 đi lên rồi như vậy điểm mua lên của chúng ta à, tuần trước thì cậu vàng xê dịch rất lâu quanh cái vùng giá 35 36 như vậy lần này nếu khu vực này sẽ là khu vực hỗ trợ rất mạnh nếu cậu vàng điều chỉnh về đó và nó cũng sẽ là khu vực để chúng ta mua lên thôi Đây, chúng ta cũng mua lên dốc theo cái chen ngắn hạn thôi. Chúng ta nhìn chen ngắn hạn để chúng ta có thể biết điểm cắt lỗ của chúng ta. Biên độ sóng tăng của cậu vàng đây. Các bạn đợi tôi một chút. Ok, như vậy điểm cắt lỗ của chúng ta cũng sẽ đã tìm thấy nó khá là gần. Thực ra nếu cắt lỗ chuẩn nhá, thì chúng ta phải cắt lỗ dưới 618 à, ờ, 812 nhưng mà như nếu những điểm cắt lỗ này mà mua vùng 35 36 thì nó quá xa nếu mà bạn nào chơi big chen thì các bạn có thể vào lệnh nhỏ hơn và cắt lỗ xa được còn nếu không thì chơi các lệnh ngày các bạn có thể cắt lỗ ngắn hơn nữa. thì các bạn mua cái khu vực uh, 33 35 này thì có lẽ chúng ta chỉ dừng lỗ dưới cái đáy hôm trước thôi 20 là được còn nếu thực sự các bạn chơi big chen thì phải dừng lỗ 12 nhé mới là chuẩn tôi ra H1 xem cái điểm dừng lỗ nó có ngắn hơn được không không ngắn hơn được bạn ạ thực ra dừng lỗ 12 là chuẩn nhất còn nếu không các bạn dừng lỗ dưới 20 không có điểm dừng lỗ ngắn hơn nhé còn khu vực mua của chúng ta chính là khu vực 33 35 thậm chí các bạn có thể canh mua 30 nếu giá điều chỉnh chọc quá đà đấy còn lại nếu giá không chọc thì sao giá không chọc chúng ta đợi giá đóng cửa trên 70 daily rồi sau đó test về khu vực 65 70 chúng ta mua nhé thì lúc đó điểm dừng lỗ của chúng ta chính là phía dưới trên này, dưới 55. Đó. Tức là tuần tới chúng ta chỉ có hai xu hướng canh mua thôi, không hoàn toàn không canh bán. Có rất nhiều bạn hỏi tôi là khi lạm phát thì ờ, đồng đô la mạnh lên, sau ờ, chúng ta lại canh mua lên vàng? Đúng, đồng đô la mạnh lên tôi đồng ý. đó khi Fed tăng lãi suất thì đồng đô la mạnh lên áp lực với vàng. Nhưng vàng chúng ta nên nhớ nhé, khi lạm phát thì vàng sẽ hầm trú ẩn và còn một điểm nữa là khi đồng đô la mạnh lên, Fed thay đổi chính sách, nâng lãi suất thì các thị trường tài chính, ví dụ như chứng khoán hoặc là tiền điện tử hoặc là à, bất động sản à, sẽ điều chỉnh. Và các thị trường điều chỉnh thì dòng tiền cần một nơi trú ẩn an toàn và vàng luôn là nơi trú ẩn mỗi khi thị trường tài chính trao đảo. Và hiện nay chúng ta biết căng thẳng giữa Nga và Ukraine thì chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đấy cũng là một phần lý do vàng tăng. Nếu Nga và Ukraine mà bắn nhau mấy quả Tên lửa thì có thể vàng gần tăng dựng ngược lên 5-70 đô, thậm chí hàng trăm đô. Do vậy, xu hướng canh mua lên của chúng ta là chính xác nhất. Chúng ta có thể dừng lỗ 10-15 đô nhưng chốt lời của chúng ta mở, mở rất là xa. Ví dụ như chúng ta mua vùng 30, 35 này, chúng ta chốt lời 70 trong khi chúng ta dừng lỗ 20. Đấy cái cái tỷ lệ chốt lời các lỗ rất là khác nhau. Còn nếu mà thật sự Nga và Ukraine có xảy ra cái cái ừ, chiến dịch quân sự thì lúc đó vàng có thể bay rất là cao, có thể lên 2.000 vượt 2.000 thì mức độ chốt lời của chúng ta rất là mở hàng mấy trăm đô cơ do vậy là còn không canh ban xuống nhé quan điểm của tôi thì đánh một chiều thôi xuôi chiều chen chính tất nhiên là lệnh ngày thì nếu có thời điểm bán thích hợp thì vẫn bán nhưng xu hướng chủ đạo của chúng ta sẽ là mua lên thế thôi <coughs> đây còn đối với DG thì tôi cũng phân tích luôn DG tuần trước khi DG chạm 95 thì tôi vẫn nói là test chen rồi DG sẽ đi lên và thực tế DG tuần qua thì đi lên à, tuần tới thì DXY sẽ tiếp tục đi lên thôi DXY sẽ lại thử thách vùng giá 97 và 975 đây là hai khu vực à, DXY ngắn hạn thì tôi chưa nhìn thấy xuống tăng mạnh nhưng mà giảm thì tôi không nhìn thấy xuống giảm đâu do vậy việc DXY sẽ đi trong vùng giá 955 đến 97 là phù hợp tức là xu hướng chính của DXY là đang là đi lên RSI cũng đã nhanh chóng lấy lại mức 52 rồi vượt 50 rồi cái này nó là một cái mức nó vẫn tiếp tục trong cái xu hướng thể hiện cái sức mạnh tăng giá thôi. <clears throat> Như vậy đô la sẽ tiếp tục đi lên và đối với các cặp tiền tệ gắn với đô la xu hướng chủ đạo của chúng ta sẽ là kênh trên bàn xuống. Đó là đối với ờ, vàng. Còn đối với BTC thì sao? Đối với BTC thì ngắn hạn. Đấy. À, trung hạn thì đúng hơn, ngắn hạn thì không đúng lắm. Trong khoảng một tuần, một tuần hơn một tuần thì xuống chung của chúng ta canh BTC điều chỉnh chúng ta mua lên nhé à, chúng ta biết ạ khi BTC mà phá qua vào giữa đây giữa tháng ờ, giữa tháng 11 này khi BTC mà phá xuống lúc đó giao cắt vàng xuất hiện ở vùng giá 62 đấy lúc chúng ta có bán ở vùng giá 61 62 đấy đó thì nó rất là phù hợp BTC giảm cũng đến vùng giá 33 gần 30.000 giá rồi còn bây giờ giao cắt vàng lại xuất hiện tuy nhiên cái mức độ xuất hiện của nó hiện nay nó rất là khác tại thời điểm xuất hiện này thì cái tín hiệu của nó tín hiệu yếu hơn rất là nhiều nhưng mà nó vẫn có một cái thể hiện một cái xu hướng một nhịp tăng và hiện nay BTC sẽ sẽ bị khung cứng tạm thời ngắn hạn nhé sẽ khung cứng trong hai cái chen chen hỗ trợ uh, bởi đường uh, kênh giá phía dưới và chen uh, kháng cự đường kênh giá phía trên do vậy quan điểm cá nhân tôi thì BTC trong tuần này chúng ta canh mua lên Chúng ta canh mua lên khi giá điều chỉnh về quanh 39 ngàn nhé Cộng trừ. Đó. À, ờ, còn chúng ta sẽ dừng lỗ. Dừng lỗ khi nào? À, quan điểm tôi thì BTC khu vực này nếu chúng ta dừng lỗ thì chắc nó cũng phải rơi vào khoảng 1 ngàn giá là ít. 38 ngàn. Thậm chí là 37 ngàn 500. Ngàn 500 giá. Bởi vì khu vực này thì thực ra nếu dừng lỗ chuẩn của nó phải dưới 36 ngàn. 36 ngàn tôi sợ hơi xa các bạn ờ, dừng lỗ bị điểm này thì hơi xa đợi tôi một chút đây chúng ta dừng lỗ dưới 618 là ok rồi à, 379 như vậy chúng ta dừng lỗ 37 375 thôi cái xác suất để nó cắt lỗ của chúng ta không cao lắm 375 nhá chúng ta mua quanh 39 dừng lỗ 375 đấy còn thực ra nếu dừng lỗ chuẩn thì đúng chính xác của chúng ta phải là 36 cơ nhưng 36 đến 375 thì cách 1500 giá nó xa quá thôi chúng ta dừng lỗ 375 thôi chốt lời sao chốt lời chúng ta sẽ hướng đến cái đỉnh cũ là 46 đây nhá à, 456 còn nếu các bạn cầm xa hơn các bạn có thể hướng đến vùng giá 51 đấy thì các bạn có hai điểm chốt lời như vậy nếu dừng lỗ chúng ta dừng lỗ 1500 giá còn chốt lời thì chúng ta chốt lời tầm 6 ngàn đến 10 ngàn 12 ngàn giá tỷ lệ rất là cao kèo này vào được kèo này chúng ta vào được các bạn nhé thì kèo này các bạn canh canh canh mua thôi à, đó là về BTC còn tuần trước thì chúng ta cũng ăn lệnh out rồi đánh ngắn rồi đúng không ạ và tuần này thì khả năng chúng ta cũng có lệnh để chúng ta đánh ngắn thôi đây tuần trước thì các bạn nhớ là khi BTC đóng cửa 418 trên 418 tôi bảo bạn là mua lên ở 418 đấy nó đóng cửa lên đến 423 ờ, sau điều chỉnh về 41.7 cho chúng ta vào lại rất là bình thường và lên đến vùng 446 cho chúng ta chốt lời thôi không sao cả hiện nay thì BTC lại đang có thể có kèo xuống hình thành kèo xuống 39 ngàn nhưng mà cái điểm tích lũy của nó thì không được đẹp bằng tuần trước các bạn nhé điểm tích lũy của nó hơi rộng hơn một chút nhưng kèo thì tôi vẫn ra các bạn thôi nếu BTC đóng cửa dưới nến H1 các bạn nhé kèo này là kèo nến H1 dưới 417 thì chúng ta sell Đấy. hoặc nó đóng cửa nến phía dưới sau nó test lại thì chúng ta sell điểm dừng lỗ chúng ta trên MA243 như vậy là 417 43 1300 giá chốt lời chúng ta 39 nhá 417 về 39 được 2700 giá kèo 12 tỷ lệ này vẫn có thể vẫn có thể giao dịch được Tất nhiên là đối với tiền điện tử thì tôi thường giao dịch với tỷ lệ chốt lời 13 14 cơ. Một nhưng mà 12 thì vẫn chấp nhận được. Thực tế thì nếu mà BTC dịch ngang lâu hơn và H1 bóp hơn thì lúc đó các bạn có thể dừng lỗ phía trên ben H1 thôi. Bởi vì đây là chúng ta giao dịch theo phương pháp vượt ngưỡng. Tôi vẫn nhắc lại với các bạn là tỷ lệ thành công đối với phương pháp vượt ngưỡng của chúng ta là 80%. Đánh 10 lệnh, 8 lệnh chốt lời. Nên các bạn cứ tự tin mà đánh nhé. <clears throat> tức là ngắn hạn chúng ta có thể bán xuống đấy nhưng mà trung hạn trong tuần chúng ta canh mua lên là chính nhé còn một đợt ờ, chúng ta sẽ đợi bán xuống khi nào BTC test trở lại vùng 5152 này theo tôi thì 5152 nhiều khả năng sẽ là đỉnh sóng hồi của nhịp này của BTC trước khi vào sóng lao dốc thôi Còn nếu trong tuần nhá, BTC lên 5152 thì các bạn bán ở đó và các bạn dừng lỗ ở đâu? Tôi cũng sẽ chỉ luôn cho các bạn Đây, BTC lên 5152 chúng ta canh bán, bán ở 5152. Ồ. Oh. Dừng lỗ, dừng lỗ hơi xa các bạn nha. Dừng lỗ 55 555 hơi xa đấy, như vậy các bạn chia nhỏ lệnh ra thôi. Chúng ta bán ít lệnh đi để dừng lỗ. Vì dừng lỗ ngắn hơn thì không có. <laughs> Thực ra dừng lỗ ngắn hơn thì không có, bởi vì đây lại là kèo bán trung hạn. Bởi vì chúng ta bán 51 52 nhưng chốt lời chúng ta ngắn nhất lại là 33. Do vậy gần 20 ngàn giá thì cái việc dừng lỗ 3 ngàn cũng chấp nhận được. Đáng nhẽ chúng ta bán một BTC bán xuống nửa thôi thì vẫn là thành dừng lỗ 1.500 giá thôi. Nói chúng ta phải điều chỉnh khối lượng thôi chứ không điều chỉnh được điểm vào. <laughs> ok ạ. À. Đó là về BTC nhé. Còn về chứng khoán Mỹ thì sao? Chứng khoán Mỹ thì uh, đây là lần thứ hai. Uh, trên khung thời gian H4 là MA50 cắt MA200 nhưng có một điểm rất khác lần trước khi MA50 cắt MA200 thì RSI ở trên 50 còn lần này RSI 41 thôi Đấy, VSI đang ở xu hướng downtrend do vậy cái xu hướng cắt lần này nó rõ hơn rất là nhiều khả năng cao là chứng khoán Mỹ ờ, đã có đỉnh sóng hồi rồi đỉnh sóng hồi chính là vùng 3, 358 đấy còn lệnh thì chúng ta khớp từ 356 rồi chúng ta cứ ngồi thôi Các bạn ờ, vẫn ờ, duy trì uh, dừng lỗ ở 36 ngàn nhé. Các bạn bán 35 ngàn 6 dừng lỗ 36 ngàn duy trì. Và chúng ta có thể chốt lời khi giá test trở lại vùng 338 để lại đợi đợi bán lại cao hơn. Nói chung là xu hướng chung của chúng ta bây giờ là cứ trên bán xuống thôi. Không có mua lên gì hết. Còn nếu không thì các bạn cứ ngồi thôi. Nếu các bạn nào không muốn lướt thì chúng ta ngồi im, không có làm gì nữa cả. Cứ bán 356 bây giờ cứ ngồi im đến bao giờ ra tín hiệu Ờ, chốt lời thì chúng ta chốt sao đó là đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones nhé còn đối với giá dầu à, giá dầu thì hơi hóc búa một chút à, mặc dù nó test chen nhưng mà hiện nay thì cái cây lên của cuối tuần nó khá là căng do vậy có lẽ giá dầu chúng ta đợi thêm tín hiệu thôi tuần trước thì chúng ta có khớp lệnh 93 giá cũng đã về 88 rồi được 5 giá tuy nhiên chúng ta không chốt mà chúng ta nó quay lên 93 chúng ta cắt lỗ hòa mất rồi. Bây giờ thì có lẽ chúng ta nên ngồi đợi thêm tín hiệu xem giá dầu lên đâu khi nào có một cây nến báo đỉnh thì lúc đó chúng ta sẽ vào lệnh thôi. <clears throat> Nếu trong phiên có chiến lược thì tôi sẽ update cho các bạn. <clears throat> Còn chỉ số DXY chúng ta biết là đang đi trong vùng 96 97 là đô la sẽ tiếp tục tăng giá. Như vậy đối với các cặp tiền tệ khác thì chúng ta vẫn canh trên bán xuống thôi. À, tuần qua chúng ta có khớp chiến lược GZ nhá chúng ta bán 576 à, ờ, giá cũng đã xuống đến 558 ờ, gần 200 giá nếu mà bạn nào chưa chốt thì đóng cửa tuần chúng ta cũng vẫn chốt được 100 giá thôi còn nếu mà bạn nào chưa chốt nữa thì chúng ta có thể tiếp tục cầm rời dừng lỗ về hòa và tiếp tục cầm thôi Đó, tiếp tục cầm chờ giá điều chỉnh xuống bởi vì <coughs> còn tuần mới thì sao tuần mới nhá thì nếu giá quay trở lại thôi trên H4 khá là khoai. Có lẽ tuần mới GG chúng ta tạm thời không làm gì. Bởi vì H4 với Daily thì nó ngược nhau. H4 báo lên. Daily thì trung hạn vẫn báo lên nhưng ngắn hạn gặp đỉnh. Như vậy có lẽ các bạn sẽ canh chốt. Các bạn canh chốt lệnh thôi nhá. Các bạn canh chốt lệnh tuần ờ, trước thôi. Nếu mà bạn nào chốt rồi thôi bạn nào chưa chốt thì chúng ta canh điều chỉnh về 56 chúng ta chốt đi nhá. Thôi ăn 160 pip thôi. Rồi tạm thời đứng ngoài đã gì tuần này chúng ta không không giao dịch cái xu hướng này khó lường đấy <coughs> đối với U trên yên ừ, U trên yên biến động thấp quá chúng ta cũng không giao dịch nhé xuông chung đang điều chỉnh đấy à, U trên yên xung chung đang điều chỉnh như vậy nếu chúng ta vẫn có thể giao dịch U trên yên nhé như vậy yên tăng giá à? USD mạnh mà Yên vẫn tăng giá. Ừ, chúng ta vẫn có thể giao dịch được ừ, đối với khung uh, U trên Yên cái khung này. Bởi vì xu hướng của nó đang là xu hướng sideways. Như vậy chúng ta vẫn có thể canh bán U trên Yên nhá. Khi U trên Yên test trở lại 1.162 chúng ta vẫn bán. Đối động Yên này chúng ta chỉ dừng lỗ 40 pip thôi. 166 nhá. Ờ, ngược lại chúng ta cũng chỉ chốt lời được tầm 150 à, pip thôi. 14 năm à 14 7, 14 8 gì đó. Nói chung u chúng ta đánh thế thôi. dừng lỗ 40 pip và chốt lời tầm 120 đến 150 pip thôi. Ngắn hạn là như vậy. U thường nó không biến động mạnh. Đối đồng ờ, euro <coughs> Euro Euro thì các chỉ báo kỹ thuật cũng cũng cũng bắt đầu chỉ báo loạn trưởng rồi có chỉ báo chỉ lên có chỉ báo chỉ xuống rất là khó giao dịch có lẽ là thôi đồng euro chúng ta sẽ không giao dịch kỳ này tuần này xu hướng nó không rõ đối với đồng bảng <clears throat> đồng bảng thì xu hướng của chúng ta tiếp tục canh trên bán xuống thôi nhé không có gì cả chúng ta tiếp tục canh đồng bảng khi đồng bảng test trở lại MA200 đây quanh 137 137, 1372 nhé. Chúng ta sẽ bán khu vực này. Dừng lỗ 1378. Trên cái đỉnh này. Còn chốt lời sao? Chốt lời chúng ta hướng đến cái chen này thôi. 1345. Như vậy chúng ta dừng lỗ tầm 60 pip. Chốt lời tầm 250 pip. Một kèo chấp nhận được. Đồng bảng chúng ta canh canh trên bán xuống thôi nhé. USD mạnh lên. Tất nhiên là phải đợi nó hồi lên. Bây giờ đang là 135 560. Như vậy nếu nó hồi lên phải tầm hơn 100 pip, 140 pip chúng ta mới bán được. Còn không hồi thôi, xuống luôn thôi. Đối ứng đồng USD trên Canada USD Canada không có xu hướng chúng ta không giao dịch nhé nó đang đi ngang nhiều tuần rồi USD trên đô la Úc USD trên xe đô la Úc thì chúng ta cũng không giao dịch tuần trước chúng ta bán đi được chốt lời rồi còn tuần này thì có lẽ thôi chúng ta cũng thôi à đâu AUD nhỉ ừ, UD USD đây <clears throat> thôi chúng ta không giao dịch đồng này nữa <clears throat> xu hướng nó không rõ ràng lắm như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ tập trung vào cậu vàng BTC uh, ờ, Dow Jones và đồng bảng đó là bốn ờ, cái sản phẩm mà chúng ta có xu hướng nó rõ rõ hơn cả thế thôi và chúng ta ta cũng không cần tập trung quá nhiều bởi vì mỗi tuần thì sẽ có một vài sản phẩm nó có xu hướng rõ hơn tại những sản phẩm có xu hướng rõ hơn thì xác suất thắng của chúng ta sẽ cao hơn đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định tuần ờ, từ ngày 14 cho đến ngày 18 tháng 2 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch ừ, thành công